bất động sản không bao giờ dừng lại vậy thị trường tại sao các bạn phải tham gia thị trường resale giờ mình kể cho một câu chuyện rất là bình thường thị trường phú mỹ hưng hoặc là một cái chung cư căn hộ nào mà được rất nhiều người yêu thích mọc lên và được nhiều khách hàng thích cực kỳ thích ở chỗ đó luôn bởi vì nó có những cái yếu tố về tiêu chuẩn ví dụ một căn hộ chung cư nó sẽ đạt được tiêu chuẩn 3 sao 4 sao 5 sao và cái giá đó rất là hợp lý thì người ta lại đổ dồn vô thì chỉ cần các bạn đóng đúng một cái đinh thôi nhà tôi kế cái chung cư này tôi cũng làm đâu xe, tôi đóng một cái cặp ngay tại cái chung cư A ví dụ chung cư tên là A đi rồi các bạn cứ ngồi đó thôi khách ra vô ra vô các bạn sống ngoài cái xe, tại vì trong một cái chung cư nó có 400 căn và các bạn ở đó thông tin các bạn là nhanh nhất và các bạn sống rì xe như nào bền vững luôn quay trở lại thị trường Phú Mỹ Hưng 20 năm chưa bao giờ muộn vì sao? vì thị trường Phú Mỹ Hưng là một thị trường cực tốt để đầu tư tái đầu tư là bởi vì sao họ tạo thành một cái môi trường sống rất tốt thì thông qua cái bài giảng của ngọc á, thì chị sẽ bổ sung một số cái góc nhìn nó sẽ không trong ngọc nhưng mà chị cũng nói luôn cái bài chia sẻ của ngọc rất hay như các bạn đó là tâm huyết của nghề thực ra nói về cái thị trường resale chị nói thật với các em luôn ngàn lẻ một đêm chuyện kể hoài không hết thật sự là như vậy và chị dám cam đoan chắc chắn nhân viên đi theo nhân viên bất động sản đi theo resale đi theo thứ cấp sẽ giỏi hơn người đi theo sơ cấp rất nhiều bởi vì cái bài học trong thị trường resale nó khủng khiếp lắm trong 18 năm chị làm thị trường resale thì nói thiệt với các em luôn chảy da chất dãy đau đớn đau khổ chu cha chửi lộn quánh nhau đủ kiểu cái gì cũng có quánh sạch gạch luôn quánh rồi là quánh bằng cái mỏ quánh bằng cái mỏ mà quánh tôi nói thiệt luôn á nhiều khi tức không chịu nổi luôn nhưng nó dạy cho chúng ta rất lớn vậy đúc kết lại trong 18 năm resale chị nói thiệt với các bạn chị hận resale luôn chị hận resale luôn chị hận resale là chị biết đơn giản thôi chị hận resale là bởi vì con người trong resale nó quá khủng khiếp mà chị là là không thể nào đi theo cái sự gian dối được chị là nếu không có sự chính trực trung thực thì chị không làm thậm chí chị bỏ khách luôn chị không làm chị không làm giàu với những cái cách đó nhưng mà người ta làm sao đó chuyện người ta khách nào lừa đạc bỏ và chớn bỏ tùy học thèm bỏ tự nhiên cái dòng năng lượng các dễ thương tới với mình không giàu với các đó mình không chọn thực ra các bạn phải nhớ trường năng lượng của các bạn rất là quan trọng các bạn như thế nào khách hàng như thế đó doanh nghiệp như thế nào cá tính của một người chủ, chủ doanh nghiệp như thế nào thì khách hàng của doanh nghiệp đó y chang cái này rất là quan trọng trong nghề đây là sau lúc kết thì chị cảm nhận luôn ví dụ như chị đi chị đi bán hàng trong Novaland chị xin lỗi các bạn luôn á chị có bao giờ chị bán hàng sơ cấp đâu chị chưa bao giờ bán hàng sơ cấp nhiều tại chị làm cái bên 8 tháng mà và sau đó là cái thị trường nó thay đổi rất là kinh khủng chị không bao giờ nghĩ rằng chị vô Novaland chị làm sơ mà chị trở thành một người bán hàng sơ cấp rất khủng khiếp luôn thì chị rất biết ơn là vì chị nắm được tâm lý bắt khách hàng resale rất tốt đó, sau đó cái cái cái mình nhìn ra được những cái quá trình mình đã trải nghiệm trên thực tế thì các bạn nhớ nè không có bể đầu xích cán thì mình không biết tại sao mình bị bể đầu để lần sau đừng bể nữa nhưng mà chị thấy rất nhiều bạn làm vì sao bể đầu cho bể hoài bắt đầu ngồi cái tại không có duyên với mình không phải tại vì các bạn có bài học nhưng mà các bạn không bao giờ thay đổi vậy thì trường vì sao các bạn có thể sống cả một đời luôn các bạn không bao giờ đó quan trọng là trong cách làm của bạn thì sau rất là nhiều chia sẻ của Ngọc đi chăng nữa thì uh, nó nó sẽ chiếm khoảng độ là 20 phần trăm về kỹ năng về tất cả nhưng 80 phần trăm đó chính là cách của các bạn vận hành nó như thế nào rất là quan trọng trong này thì chị cũng uh, ờ, uh, ờ, xoáy through cái câu hỏi đi là tại sao nên tham gia thị trường vì xe điều thứ nhất thị trường vì xe sẽ không có tiền nhiều bằng thị trường sơ cấp đúng không các bạn nhưng chúng ta không mất thời gian nhiều cho thị trường resale bởi vì nó hiện hữu khi chúng ta bán nó đang hiện hữu và đang được đang được xây dựng có thể là những cái người bán resale là bắt đầu là chủ đầu tư họ bắt đầu xây dựng cho tới khi họ bàn giao nhà thì nó sẽ có những cái phân đoạn thực ra thị trường resale nó rất rất là rộng như các bạn ví dụ như 6 tháng xây cái gì 12 tháng xây cái gì 18 tháng chương trình 2 năm và tới thời điểm bạn giao nhà và tới thời điểm nào là thời điểm đầu tư tốt nhất cho khách hàng đầu tư về thị trường resale thì nó rất nó rất là rộng luôn bạn ngọc nói luôn chứ còn trong buổi sáng nay mà bạn ngọc nói được hết đề tài này là chị khen bạn sức phụ ngu mình khó lắm thị trường resale là phải mất cả tháng mới nói xong luôn đó các bạn chứ còn thị trường sơ cấp rất là dễ nói rất là dễ chứ không khó nhưng thị trường thứ cấp thì khó vậy cái resale nó sẽ giúp cho chúng ta thấy được cái sự hình thành và phát triển của một đô thị hoặc của một căn hộ chung cư chúng ta sẽ có những cái câu chuyện để chúng ta nói và trong quá trình làm các thị trường resale chúng ta sẽ biết được chủ đầu tư nào là chủ đầu tư tin cậy vậy chị cũng có phải chia sẻ thêm một góc nhìn của chị nữa khi chúng ta bán bất kỳ một cái bất động sản nào chúng ta hãy biết được cái giá trị tiềm năng tăng giá bất động sản dựa trên những yếu tố từ sơ cấp đến thứ cấp như nhau đầu tiên chúng ta là yếu tố gì chủ đầu tư sau đó là cơ sở hạ tầng và cơ sở cơ sở hạ tầng giao thông và hạ tầng tiện ích họ xây dựng cái gì vậy thì từ một cái nhỏ đến lớn nó đều căn cứ trên ba yếu tố đó thôi vậy cái yếu tố quan trọng nhất đó là chủ đầu tư chúng ta phải làm thị trường thứ cấp với những chủ đầu tư uy tín bắt buộc còn đối với lại những dòng bất động sản ví dụ có nhiều bạn là chọn cái phương án nhiều khi mình không biết được cái duyên của mình vô mình bán nhà phố đi hoặc là nhiều bán nhà ngoài đi hoặc là tất cả đi thì trong cái thị trường nhà ngoài nó sẽ có phân khúc thị trường nhà ngoài các bạn nó sẽ có kinh nghiệm của các bạn các bạn sẽ có sự kết nối nhưng một cái điều luôn chị cũng nói với tất cả bạn luôn càng ngày chính chính phủ nhà nước của mình thông minh càng rõ ràng tại vì sao bây giờ mình public bằng cái hệ thống gọi là online muốn cái gì có hết trơn bây giờ chủ nó có nguyên hoạch như thế nào tất cả các app nó có luôn các tỉnh thành luôn hoặc là những cái đô thị nó đang phát triển thì sẽ có hết quan trọng là gì các bạn phải chịu khó nhấc cái chân lên và đi hỏi càng hỏi nhiều các bạn sẽ có càng nhiều thông tin và các bạn sẽ hiểu nó ở đâu bởi vì luật nó có trên mạng luật nó có trên app luôn luật nó có luôn tại cái văn phòng luôn các bạn phải chủ động đi làm các bạn đừng nghe người này người kia tại vì làm sale là phải chủ động nếu bạn nào không có tính chủ động thì các bạn không bao giờ làm được cái nghề này thật sự mà nói thì uh, chị cũng chia sẻ lại là nếu mà nói về tại sao chọn resale thì nó còn một tỷ nữa là nói chung resale là sống hoài không bao giờ hết tiền cứ cắm cái đầu mình vô ngay một cái chung cư ga vô ga vô tại vì sao nhu cầu ở có không có thuê có không có tất cả có luôn nói chung là cái sự bền bỉ và kiên trì của các bạn trên một dự án nào đó đừng thay đổi nhất là đi theo thị trường resale thị trường resale nó khác sơn các vô cùng khác ở chỗ là gì đừng dịch chuyển tin chị đừng dịch chuyển ví dụ tôi thích Alpha City tôi sẽ bán resale Alpha City vậy chỉ biết Alpha City thôi tại vì sao chúng ta sẽ tập trung mọi thông tin tất cả chúng ta gom lại hết và giờ tôi bán cái căn hộ ở quận 2 ở đảo Kim Cương Vậy tất cả những cái căn hộ nào trên đảo Kim Cương tôi chỉ làm trên đó thôi Tôi cho một cái khu vực khác đẩy cho bạn khác làm Các bạn hiểu không? Tại vì cái thị trường resale chỉ cần các bạn nha tham thôi nhảy qua một cái mất thông tin bên này liền ngay tất khắc và mất luôn khách hàng tại vì chúng ta chạy thị trường cũng giống như chúng ta chạy online marketing quảng cáo đi hệt luôn chúng ta marketing thì chúng ta cũng phải có cái thị trường marketing của chúng ta tự nhiên bây giờ có những bạn là tạo ra những cái trang ví dụ như chị bán căn hộ hương thịnh của chị đợt vừa rồi ở quy 7 thì các bạn đó chỉ mạnh quy 7 thôi các bạn biết không một ngày bạn ký mấy cái hợp đồng cho dù thị trường đang chậm tại vì sao tập trung toàn tâm toàn lực và thậm chí luôn bạn bán bằng cái tình yêu thương mình mình vô mình đi mình không nói được lời nào luôn mình cảm thấy là bạn này quá quá ok và mình thực sự mình rất là chúc mừng cho bạn là bởi vì bạn đi vì sao đúng tại vì khi bạn tập trung một cái dự án chúng ta chỉ yêu một người thôi thử người có hai bộ đi biết liền đúng không thử quen một lần hai con hoặc một lần hai thằng cầu luôn nó vỡ đầu tại vì sao thằng này nó thích cái gì cái nhiều khi là vừa cắn lộn đậu nó chết cha cái này là sở thích của thằng cha này tự nhiên mà lấy cái sở thích cha này là quẩy lên có nói quẩy đi chứ quẩy đi đúng không các bạn nên chúng ta làm gì cũng vậy cho mình trên tâm huyết của đi xe của một dự án và đặc biệt phải biết rõ về pháp lý hoàn thiện như thế nào ra sao và để biết được nó thì chúng ta có tất cả các cơ quan hành chính bộ phận liên quan chúng ta được quyền hỏi đúng không chúng ta có thông tin rõ ràng và đặc biệt luôn làm vì sao phải có cái tính này đó là tham nhũng tham nhũng ở đây là gì không phải kiên nhẫn thôi chúng ta phải chậm nhẫn nhẫn nhẫn nại cũng phải là nhẫn nhịn nữa chúng ta chậm lại để chúng ta đi tìm hiểu thông tin cho chắc và chúng ta được quyền nói với khách hàng là nếu là một người khác vội chốt đó là việc của họ nhưng vì mức độ an toàn của anh chị em phải hỏi cho anh chị